là kẻ khờ để một lót say đắm người con gái sắc tựa cung mây Yêu em rồi chỉ nhận ngàn vạn nỗi đau xuyên thấu vẫn cũng thể lung lay Một lần tin tưởng chân thành sẽ thay đổi tất cả quá khứ của trước đây Cùng nhau tìm lại giây phút ban đầu hạnh phúc khi tổn thương đó vẫn chưa say Khi hoàng hôn còn chưa kịp lắng, khi bình minh vẫn chưa kịp lặng Hãy để anh một cơ hội em sẽ thấy niềm tin này hoàn toàn là một tia nắng Rồi sau vào bóng tối ấy dẫn lối Alo, không biết không? ừ, Đêm đêm rồi nít không được đâu Ơ gái à Thế chỉ là trai <laughs> Tưởng, tưởng cô có gái à, vâng, Vô duyên ghê ạ Thế bạn có chơi đâu Không chơi vô làm gì Rồi chết hai đứa luôn Trời ơi cái tội hồ báo nó bắn cho là phải Gà vậy Hả à, chơi cơ mình gà Nhưng gà chơi mình là đúng rồi Thôi đi ngủ ha Chưa buồn ngủ, giờ vẫn sớm à Sớm gì ba giờ rồi thế bạn ngủ với nhau Mai tôi có bất ngờ cậu ấy Hả?